Nên Phật dạy là ăn uống phải biết tiết độ, biết biết mình, biết người. À, đấy, có câu chuyện trong nhà thiền thấy thế. Hôm ấy có mấy vị được bay lên trời chơi. Các người trời mới mời vào mâm cơm ăn. nha? Mời vào trong mâm cơm ăn. Thì cái ông người hạ giới này được lên trời đấy bảo ô thưa các ngài, tôi cũng thấy lạ tại sao các ngài ngày nào cũng cầm đôi đũa dài thế ở dưới trần gian chúng tôi đôi đũa nó chỉ độ 30 phân thôi tại sao ở trên trời các ngài lại đôi đũa dài đến 6 năm 60 phân thế này dài thế à, ông ngạc nhiên trên trời cũng ăn cơm bằng đũa con ạ <laughs> thế thì mấy vị người trời ông bảo thưa ông chúng tôi dùng đũa dài là thế nào ông biết không ở trên trời chúng tôi khi ăn ấy, là chúng tôi gắp thức ăn để cho người đối diện cho nên là cần phải đũa dài nghe không còn trần gian các ông ấy là gắp và bát cho mình cho nên các ông đũa ngắn thôi còn tôi vì gắp tôi phải với cho người kia cho nên đũa nó dài <laughs> đấy các ông hiểu không ý mà nói là sao <clears throat> cái người mà được sinh lên cõi trời là tâm người ta không có tham nữa các con ạ không có tham mới được sinh lên trời còn tham lam mà ích kỷ thì ở hạ giới này không lên trời được cho nên người lên cõi trời là người nào cũng thế ngồi vào mâm cơm á nó họ nhìn họ gắp cho nhau gắp cho mọi người hết rồi mới đến mình à, còn mình ấy, ở hạ giới này thì vào một cái là xem đĩa nào ngon gắp vào bát mình trước à, đây người trên trời người ta biết nhường nhau cái tâm ấy họ biết hy sinh vì nhau cho nên họ sinh lên trời thế còn chúng ta chỉ biết vì ta cho nên ta ở hạ giới này đấy là một câu chuyện vui trong nhà thiền